Ah, nafsu kajen teng nok denok te nafsu kajen teng oon demplon te nafsu kajen teng edo hedot te nafsu Pokoknya ada nafsu titik Ah, ada nafsu Kajen teing otak liar Ada nafsu Kajen teing sirah jangar Ada nafsu Kajen teing katirisan Ada nafsu Pokoknya ada nafsu Cinta memang mau ngalir rupa dan nafsu kajen teing nok denok dan nafsu kajen teing oon demplon dan nafsu kajen teing edo hedon dan nafsu pokona dan nafsu titik ah dan nafsu kajen teing otak liar dan nafsu kajen teing jangan tenapsu Kajen tingkat tirisan tenapsu Pokona tenapsu Cinta memang mau ningali rupa Tapi goreng patut teing mah kumahan Kasih enok on edoh lain tebogo Teing atuh pokona mah nafsu Pokonama hente nafsu Pokonama hente nafsu Hoyong Madonna Hoyong Madonna Hoyong Madonna Hoyong Madonna